Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an ninh xã hội, an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm công bằng xã hội.